trăng thanh cành hồng thấp thoáng trăng thanh nghệ an có đức thanh bình ông hoàng bưởi chỉ à, trời đánh đông dẹp bắc mà đánh đông dẹp bắc ra ngoài bình nhung tuổi thanh xuân nổi tiếng khắp vùng trời nam đôi vai hai vai nặng gánh cương thường. thì Hàng về hôm nay thịnh phóng hoàng về hận ngôn khẩn đào đăng nhang phục thờ trần kinh có chữ nam mô a di đà phật đi hòa vô đồng phép màu hồi lục chi thần thâu dòng nhan khai quang thập kỳ diệu hoàng về chứng đan duyên ngang tích tang cũng giàng kim phục hoàng thân cả thánh chúa thiên trung vương Thank you. động bức manh manh đưa đường quân tử lộ trình tới đây tề tay tiên chuốc chén diệu nhất tuần sơ nâng lên kính bầu các o nâng mời là mười dứt quan hoàng mười giới tây tiên chúc chén rượu đào nhị tuần nắng nâng lên bề ngọc đề các con nâng mời là mời dứt quan hoàng mười giới Nhất tuần sơ nhị tuần là ông đã hiến can rồi Tam bôi nâng lên kính mẫu để các cô nâng mời Là mời đủ tam tuần chung Các o nâng mời là mời dước quan hoàng mười sới vui hồng đi họ nguyện con đài bài thình ông mới về hoàng về chứng đến chứng phụ hoàng bưởi chứng tâm tiếp lộc cho thanh đồng chúc trên thuận dưới ờ, sông lam hồng lịch đẹp như lập thành muôn thủa núi sông con bên vững mãi đất nam đàn xứ nghề vẫn còn danh trời mũ xanh băng trời căn lòng nước mô xanh băng dòng nước sông lam trăng về nghệ an thấy lòng xốn sao nghe danh thơm quan hoàng vang xin cúi đầu con thắp một tuần nhang cầu xin quang hoàng bà cho phước lớn bán đất buôn may suy ngược nẻo đông đường tây bước chân đi quan hoàng đường lối dắt tay từng ngày đời gian nan khó nhọc mà vườn nan họ nguyện con nhất tâm xin hoàng mười thương nương sẽ được bình an miền nhà bình an. Dù gian không còn vương mơ màng, vì thương ghế hoàng ông mười dáng lâm đàn tràng để từ nay cầu mong đường kính thỉnh phật tuyên kinh quan hoàng mười dáng lâm chứng cho gửi ông thành tâm ban cho thành đồng họ nguyện con tài như xuyên chi năm an lành tâm thành phúc tựa vật nơi nay ông giáng đồng như vầng hào quang tươi sáng tiếng ca cũng đã đón hoa vui ngự về trần gian lần may mắn ngắm dung nhan hồng ngư đồng ảnh bóng khắp dương gian mới hay trong viền đào lạnh ngự về đồng thì có ai bằng quang trăm nghề đều gặp may ghi ngờ trần gian ngàn hoa nở đua sắc phố nhang hương bay nào ngàn người quân đi từ vẫn lệnh sai giá ngự trần gian ban lộc tài cho dân vô ngàn trong xứ nghề thời phố qua cầu bến thủy là tới dinh đô ông hoàng mười tới dinh đô ông hoàng mười ơn trên ơn đi trên thì như biển như trời ơn hoàng họ nguyện con xin nguyện cho hết trọn cuộc đời nguyện làm tôi cho hết trọn cuộc đời vâng, vẫn du góc bề bù chơi đục đỏ ông vân du góc bề buồn phương trời không đâu không chắc một lịch sự bằng nghề ngôi đền này chính nơi đây ông đang ngự đỏ vàng anh bút thần đố ai hòa được bức tranh đẹp như ông hoàng mười bức tranh đẹp như ông hoàng cả thế gian nhớ miệng hoàng cười nhớ khăn hòa chiếc lời thiền băng khi phố cát ni lúc lại đồi ngang nón kinh võ ngựa dặm ngàn lý văn thai cô cả dân ông chiếu ngự cô nàng hai theo hầu cô nàng hai đi theo hầu cô nàng bơ gối xếp đi theo sau đất lề đất lề mình quê thỏi cô tư têm trầu rước quan hoàng sang nắng soi cùng nghỉ cô nàng xấu đứng ở bên ngoài chuốc diều hầu ông tin cô nàng bày giấc đọa hoa hồng cùng cô nàng tám phó giá kiểu rồng rước ông mười lên nhìn sắc nước minh nghiêng trời tiếng tiêu cô thổi mà khiến đầy với lòng hoang khiến đầy với lòng hoang tiếng con nàng mười thỏ thẻ chim oanh và thơ ngâm một khúc khiến lòng hoang cứ lâng lâng cưới con xích điều đỏ về về chất thủ nghệ an thanh gia hồi